Nhiều năm lặn nội trên thị trường, mình đã rút ra được những kinh nghiệm và bài học về phân tích kỹ thuật sau đây. Thứ nhất, thanh khoản tăng mà giá giảm là tín hiệu nguy hiểm mà bạn cần phải cảnh giác vì nó cho thấy dòng tiền lớn đang tất toán mạnh vị thế và đây cũng là lúc tránh mua để khỏi danh bùi của tạo lập. Thứ hai, thanh khoản tăng nhưng giá không tăng, đồng nghĩa sắp có điều chỉnh. Sau một giai đoạn tăng giá, cổ phiếu bắt đầu gặp khó khăn trong việc thiết lập đỉnh giá mới, bung vôn và hiểu nôm na thì đây là vùng bất đối xứng cung cầu, bên mua bên bán dàn hàng ngang ra bắn nhau. Thứ ba, giá giảm kèm thanh khoản giảm là tín hiệu tốt vì đây chỉ là nhịp pullback thông thường, những đoạn nghỉ ngơi của cổ phiếu trong quá trình tăng giá. Thứ tư, giá tăng nhưng thanh khoản giảm là tín hiệu cảnh báo của việc đối cầu nhưng giá vẫn có thể tiếp tục tăng thêm một thời gian nữa. Thứ năm, thị trường không rõ xu hướng và bản thân thì không kiểm soát được tình hình thì chúng ta tốt nhất là nên đứng ngoài. Thứ sáu, tin xấu ra nhưng giá không giảm, tốt do tin tức đã được chiết khấu vào giá trước đó. Thứ bảy, tin tốt ra nhưng giá không tăng, xấu do giá cũng đã phản ánh vào trước đó, tin tức tốt không đủ sức xúc tác cho thị trường để tiếp tục tăng thêm nữa. Thứ 8, giá tăng mạnh kèm thanh khoản tăng, tiếp tục nắm giữ được do có sự đồng thuận của dòng tiền lớn đang trong chiều mua lên. Thứ 9, giá giảm mạnh nhưng thanh khoản tăng là tín hiệu xấu nên đứng ngoài do tạo lập đang thoát bớt vị thế và điều này sẽ khiến giá tiếp tục còn giảm mạnh thêm nữa. Và để tối thiểu hóa số thua lỗ trên thị trường, các bạn có thể tham khảo những bài học và kinh nghiệm của những bậc tiền bối đi trước thông qua cuốn sách 24 bài học sống còn trên thị trường chứng khoán của tác giả Winam O'Neill mà mình đã gắn ở link bên dưới nhé.